ui sẽ là đúng hai người đấy. ơ ui anh ơi thay em hiểu anh đẹp trai à đẹp trai à anh đẹp trai ấy à đúng là chó quá <laughs> what the fuck chuyện gì đã xảy ra với người của tôi vậy cả cái chân của tôi nữa what the fuck ui nào ồ từ cái này chặt scam rào lượng ờ uh, spin đi spin đi ui được, vãi lùn à. vãi cả lùn à. tao vừa vào game luôn ấy, tao vừa vào game luôn ấy, game như đầu buổi ấy ờ, giờ ba người à hmm. tôi đẹp trai ấy à hello hello anh gái where you from rồi, dạ, anh nhìn cái gì ấy anh nhìn cái gì ấy tôi biết là chân tôi đẹp rồi mà sao anh cứ nhìn tôi ấy cả thằng này sao mình cứ nhìn tao ấy hả tao hot girl lắm mà mày nhìn tao đấy cút bẹo đi ui là anh trai phải chết nhá chứ vừa nãy trận đấy em vừa chết rồi em không muốn chết rồi, chết phát nữa nhục lắm tí lượm mày sao lại đi là một gì vật mũi phật đường đường đường, ngon để he lượt mày ấy, con lợn à cái tội cứ nhìn chân tao bạn ê chết ơ ừ. hay cọc thôi kệ tao đéo quan tâm quan tâm là cái trình và cái độ may mắn của mày mẹ vậy làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn ngon đi ra đỡ phải ấy đi ra đỡ phải ờ mẹ ba thằng khách à Đánh cho mày đấy con lợn Bắn e Cái liễu cuộc đời của mày e Vãi bíp Vãi cả bíp Đường nhá Đường Đường Đường Ý, Mẹ bố đừng Game đéo không bằng gì Game như cái đụng đuối ấy đi mẹ Ờ À game hơi công bằng Mỗi tội là cái này có an toàn không nhỉ nó có cho phép tôi đăng lên Youtube không nhỉ? À, thôi kệ, không sao Thằng nào thắng mang tiền về cho mẹ Thằng nào chết thì bán thận mang tiền về cho mẹ Ơ ờ, Thằng nào kia Ui, hôm nay đông đủ nha Thằng này ngồi rất là chất chơi ấy Cái mặt mày nhìn chất chơi ấy Tao phải ngồi với con chó một thằng da đen này À tao cũng da đen Người tao đen chứ Mặt tao không đen nhá <laughs> mẹ chân người những cái đồ cu ấy đây là lông chim này đây là đồ cu lòi ra đây đây là cái gì đó thì cũng đéo biết à bây giờ à, thằng nó chết trước thằng con chó mày đùa tao à? mẹ mày đùa tao à đường tao chưa muốn làm chó bố mày chưa muốn làm chó đi mẹ ghê nó buổi Đau đầu chưa muốn lần Ui, what the fuck Này ra Em vừa mới bắn mũi sọ xong ấy Em vừa isekai sang thế giới robot ấy Anh có muốn nói gì không À thằng kia cũng isekai rồi anh ạ à, Không sao cho nó an toàn mà Lo gì sao Anh cứ nhìn cái gì của em ấy Anh cứ nhìn tí em ấy Anh nhìn em hay anh nhìn vung máu của thằng này À không sao Mấy cái này bộ phận này bán trên web đen mấy tỷ ấy Anh phải lo đâu Cho cốt sẽ được đưa tận người nhà mà và em cũng đang tự gọi sau em da đen thế này ui ui lgbt ui à, thằng kia chết tự nhiên thằng kia chết biết ngay mà tao nói chỉ có chuẩn nhá mẹ con chó này tao ngứa mắt lắm rồi mày phải chết thằng này nữa mày chết vui cái thằng lô này đừng đi, đi di chuyển nữa tu cha mau ô what the fuck ừ. <laughs> Ui mm, N what the fuck Ai đừng có xây chữ N nữa Chỗ này lâu ấy à Thôi chơi sẽ không chơi rồi mà rồi ai, Nếu anh em nào muốn chơi Roblox với tôi ấy, thì uh, comment cái tên của các bạn xuống dưới phần bình luận nhá. Uh. Comment đi tôi tôi sẽ kết bạn với chơi cùng mấy ông. Mấy ông cũng sẽ được lên video thôi. Đơn giản thế thôi. mẹ ra bọn nazo rồi con này timer chắc luôn win à win mình camu what the fuck tiếng thái Tờ. thực ra tôi có một cái ạc chính nhưng mà vì uh, tôi ghi con mẹ em khẩu nên tôi tôi uh, tôi ghi con mẹ nó email vào nên nó bắt tôi phải xác nhận và khi xác nhận thì tôi lại phải mang cái điện thoại đến để ấy cho nên là thôi ờ, không dám mang điện thoại đến đâu sợ vãi luôn ha ui ui kẹt mẹ ơi kẹt ơi kẹt ơi à chưa chưa chưa mày thế cả người ra nhá ra đẹp trai what the fuck tôi mong đây sẽ chỉ là một trò chơi bình thường thôi tôi cũng đéo muốn xem thằng nào timer đâu vì thần nó timer nhá mẹ à, nói trước đó, mẹ thằng lồn là timer đó bố mẹ ao game luôn nhá bố mẹ ao game đéo chơi nữa vì tao sợ sợ bọn kia nó bắt nạt sợ bọn nó sợ bọn nó khoe đồ có tiền với mình thằng bùi này nữa khoe đồ ơi Ui, đối tượng khả nghi đối tượng khả nghi nói chung là thằng lồn nào đã đi gần thì tôi ờ, đi xa rồi chúng nó sợ vãi luôn game này đéo tin được ai đâu cả con lồn này nữa xin lỗi các bạn nhá tôi trẻ tuổi mà chửi bệnh nhiều thì ờ, chắc là do quen mồm góp ý thì anh em góp ý đi tôi sẽ ờ, cố gắng không chỉ nhiều thằng này nó thằng này chạy nhanh đến nỗi thời gian ngưng động tôi có thể nhìn thấy nó đang di chuyển từng bước wow anh trai đẹp trai vãi lồn thôi kệ mày anh ra nhá em không quan tâm đâu ơ kì đéo gì đó khả nghi lắm nhá cái kia khả nghi lắm nhá khả nghi khả nghi khả nghi yêu khả nghi ui vãi lồn mẹ hai con này là cái lồn gì đấy what the fuck bố mày quay video red red bố mày đang quay video nhau ấy chúng mày cười đi tao gửi về roblox nhá chúng mày cứ ở với nhau đi nhá mặc dù ờ, tao biết là roblox sẽ đéo cái video này đâu nhưng mà bố mày chụp là bằng chứng nhá mẹ ơi, chồng điếc vào mặt nhau mày nghĩ mày là ai mẹ em đưa đâu rồi reset mưa đơ rồi à mưa đơ bù giái thì sao mẹ mưa đơ ơi ui ui không phải tao phải tao tao không làm thằng nào làm ấy nhở à con này khả nghi tao đéo tin mày đâu cút tao ghét mày lên mưa rơi rồi sắp hết mẹ giờ rồi mình đưa đồ ấy nhở vậy là đã rõ mơ rơ không còn dấu tích mơ rơ afk chắc luôn hoặc nó đang lờ vở đâu đó quanh đây và tôi rất là ghét mấy bọn timer nhưng con đĩa này và con kia nữa trồng đi vào mặt nhau thế chết sai ấy nhỉ tôi nghe thấy tiếng dao anh em ạ ơ ờ, gì vậy ai mơ rồi có phải cái con à không phải con này afk à mẹ mấy con lợn afk à hotel đi hotel hotel hai bọn mày phải chọn hotel không là tao sẽ đến nhà chúng mày đồ sát từng đứa đuổi ơ đeo chót lên à đấy xem mấy anh sản xuất cái gì nào <laughs> sẽ toi à mấy anh sản xuất sẽ toi à cái gì ấy ui sẽ toi Mẹ sao mày lại làm thế Lại vô tội Mẹ à À nhân tiện à, các bạn không biết tôi là ai thì tôi là Mịnh What the fuck Vừa mới vào game luôn đấy Nào Nào Tao đéo tin ai đâu Cút Bố mày biết ngay mà Sơ về đi dầu tao Cút đi Đi con mẹ Lượn đi rồi Mày đi giết ai mày giết đấy Đừng giết tao được rồi Nhá Mày giết tao tao thì cày ấy Nhá Mày đừng có giết bố mày Rồi đi giết con da trắng kia đây Nhá Tôi sẽ cho bạn biết thế nào là mạng ổ Bình Dương mạng ở bình dương rất là mạnh các bạn ạ mạnh đến nỗi con này nó có thể uh, di chuyển chậm thời gian đi chậm trong tương lai thực tại hư vô nó đang có sức mạnh rất là lớn trong tay các bạn đừng khi thường thì mạng ở ờ, uh, mạng viettel ở bình dương rất là bình thường mà anh em đừng lo lắng đấy mạng bình dương hello à, thì ờ, vâng chưa chị sống ở bình dương có ổn không anh anh ơi sống ở bình dương tốt không nhảy lên rồi ok nhảy lên nhá he he he thế anh có giết em không tóm lại anh có giết em không tóm lại mày có giết tao không mày ôi nó giết thật nó giết thật Ôi, hôm nay đủ rồi tại biệt các bạn bye